Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn Hôm nay mình Toàn à, xin à, chia sẻ đến quý vị và các bạn về cái cách ghép logo và nhạc vào cái à, video để quý vị và các bạn có một cái video hoàn chỉnh như mong muốn của các bạn và cái phần mềm mà mình Toàn đang chia sẻ là phần mềm Camtasia hiện giờ mình Toàn đang dùng là bản Camtasia 9 và ở đây mình Toàn chia sẻ luôn là mình Toàn vẫn là người miền Trung chính vì thế mà à, cái giọng điệu vùng miền miền Trung à, không biết là làm cho quý vị và bạn có khó nghe không thì à, mà rất mong quý vị và bạn hết sức thông cảm cho giọng điệu vùng miền của Minh Toàn hơn nữa là cũng à, rất mong quý vị và bạn hãy ủng hộ kênh cũng như là để đón xem những cái video mới mà hữu ích thú vị mới của kênh thì rất mong quý vị bạn hãy nhấn cái nút đăng ký ở góc cuối màn hình đăng ký ở đây là đăng ký miễn phí và sau khi mà chúng ta tải cái phần mềm Camtasia về và chúng ta mở lên nó được giao diện như thế này thì ở đây Minh Toàn cũng chia sẻ luôn và chúng ta vào lấy uh, các video mà việc bạn à, đang có ở đây chẳng hạn như toàn để trong một cái mục ở đây thì toàn muốn lấy toàn bộ cái uh, những gì mà mình cần làm video vào đây trong đó toàn bấm uh, open ở đây mình toàn cũng chia sẻ cho những ai mà chưa biết còn những ai biết rồi thì cũng rất mong quý vị bạn hãy lách qua những cái đoạn mà mình đã biết rồi để đến những cái đoạn mà mình à, cần thiết thì rất mong quý vị các bạn hết sức thông cảm cho Minh Toàn nhé đầu tiên là chúng ta lấy ở trong video vào rồi cách lấy thì Minh Toàn đã chia sẻ một cái video à, hôm trước thì à, về cách lấy nguồn thì ở đây Minh Toàn có những cái video này gồm một cái hai cái ba cái video và các cái đoạn uh, nhạc thì đây à, mình toàn sẽ lấy thêm một cái logo nữa ở đây mình toàn thêm à, vào dấu cộng đây và import Media thì toàn lấy thêm một cái logo chẳng hạn đây toàn muốn lấy một làm lấy một cái logo như thế này các bạn đây chẳng hạn như là toàn lấy về cái logo này Đấy, logo này thì hiện giờ là chúng ta đang có các cái mục mà chúng ta cần à, để chúng ta lắp ghép vào thì chúng ta làm như sau đầu tiên là chúng ta hãy cho video xuống ở đây chẳng hạn như toàn cho cái intro xuống intro là một cái à, video giới thiệu về kênh của các bạn nếu các bạn uh, chơi bên uh, YouTube thứ hai nữa là toàn muốn lồng ghép có thêm một cái video nữa ở đây vào đây thì toàn lấy kéo thả xuống đây và cái thứ ba là toàn à, muốn à, ghép một cái à, cái cái cái uh, outro outro thì kêu gọi ở đây outro là một cái video kêu gọi thì chúng ta chỉ là cần là chúng ta nhấp chuột và chúng ta kéo xuống cái tách của mình muốn thôi ở đây thì các bạn chú ý nhé bắt đầu là mình làm như sau đầu tiên là chúng ta ghép một cái logo khi mà chúng ta ghép logo thì chúng ta hệ vào ở dấu cộng này để chúng ta lấy nhá lấy đây chúng ta ấn chuột trái xong import media đây chúng ta chọn ở cái thư mục nào mà mình đặt đấy trong đó chúng ta nhấp ờ, chuột vào đấy nhấp nút chuột vào đấy hoặc là nhấp chuột vào nhấp open là chúng ta sẽ lấy được ờ, cái logo cũng như là các cái mục nhé Ờ, ở đây thì à, toàn muốn à, ghép cái logo này à, vào ở trong cái video này việc bạn thấy ở đây mình sẽ mở cái video và chúng ta thấy là trên này chưa có cái cái logo nhé à, mình xin lỗi mình sẽ cho tiếng nó nhỏ một chút để cho các bạn được giật mình đây ví dụ như chúng ta xem nhé ở đây chưa có logo ở trên trên uh, uh, video đâu uh, bạn nhé Đấy, ở đây là chúng ta thấy là chưa có video uh, chưa có logo ở trên uh, video chúng ta hãy lấy cái logo này chúng ta nhấp chuột chúng ta kéo xuống thả ở trên này Đấy, thả tách trên của cái ờ, cái video mà quý vị bạn muốn nó hiện lên trên nhé bởi vì ở nếu mà nó nằm cái tách ờ, tách một này xong rồi logo nằm tách hai thì là tức là nó sẽ hiện lên bên trên của cái video mà chúng ta muốn nó hiện logo đây nó hiện logo ở đây còn nếu mà chúng ta mà thả logo mà chẳng hạn như chúng ta thả ở, ở bên dưới của cái video như thế này thì việc bạn không nhìn thấy ờ, cái video ờ, cái logo ở đây nữa đúng không ạ chính vì thế mà chúng ta phải thả nó ở bên trên cái tách bên trên của cái ờ, cái video đây quý vị bạn thấy nó hiện logo luôn và cái logo này thì quý vị bạn chẳng hạn như muốn cho nó chạy từ đầu video cho đến cuối video chẳng hạn thì chúng ta bắt đầu cho chạy từ đầu chúng ta cho chạy từ đấy chẳng hạn như mình toàn muốn cho nó chạy từ cái video thứ hai này Đấy, đây đây là video thứ nhất của các bạn nhé đây là video thứ hai thường thường thì Minh Toàn sẽ không cho logo hiện lên uh, trên cái uh, intro thành ra là Minh Toàn cho logo thứ hai khi mà chúng ta cho lên được cái logo uh, bắt đầu từ nơi mà chúng ta muốn xong chúng ta nhấp chuột vào ở ở cái cạnh cuối của logo đây quý vị các bạn này bắt đầu chúng ta sẽ kéo nó ra đây chúng ta kéo dài nó ra đến đâu mà mình mong muốn chẳng hạn như toàn muốn là muốn đến video này còn video kết thúc này là toàn cũng không muốn cho logo chạy nữa thì nó sẽ đến đây đấy thì toàn để đến đây và ở đây thì quý bạn à, có thể không nhìn thấy logo đây đúng không ạ bởi vì là chúng ta chưa cho cái con trỏ này chạy đến chỗ cái mà có logo đây thì ở đây là ví dụ có logo rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái logo ở đây là chúng ta ờ, đã có logo đấy là cái cách mà chúng ta ghép logo vào à, cái video và đây chúng ta muốn à, ghép thêm cái thứ hai mà mình muốn nói đấy là về à, về nhạc thì nhạc ở đây thì quý vị bạn có thể thấy là ừ, chúng ta đã có một cái âm thanh ở trong cái video đầu tiên như này đấy video đầu tiên đây là cái âm thanh của nó mà nó chưa có cái nhạc nền chẳng hạn như các bạn muốn cho thêm cái nhạc nền trong cái video thì là chúng ta sẽ làm như sau ở đây à, toàn cũng thử mở để à, chúng ta nghe là chưa có nhạc nền à, có hay chưa nhé là một cái khu đô thị mới của thành phố Hà Nội năm nay đất ở cái khu Dương Nội này cũng đang, rất là nóng đấy à, các bạn chưa nghe thấy tiếng nhạc nền đúng không ạ và ở đây nhạc nền thì các bạn hãy uh, cũng như uh, toàn nói trước nhưng toàn cũng lấy lại luôn chẳng hạn như lấy lại một cái nhạc nền mà toàn muốn ở trong cái này toàn để toàn lồng vào đây chẳng hạn thì toàn lại bấm đôi chỗ cộng đây bấm chuột trái xong chuột trái tiếp vào đây và chúng ta sẽ lấy một cái nhạc đây chẳng hạn như toàn muốn lấy cái nhạc đây là cái nhạc mà toàn muốn ờ, lồng vào thì toàn sẽ có thể toàn có nhiều cách nhưng ở đây thì ờ, toàn đang nhấn chuột trái và toàn kéo xuống đây đấy và đây quý vị bạn thấy là cái nhạc này nó sẽ dài hơn cái video đúng không ạ dài hơn video như thế này nó sẽ dài hơn các video mình có thì như thế này thì khi mà chúng ta mà không nên để như thế này các bạn nhé thì chúng ta sẽ cắt ngắn bớt bởi vì là khi mà nó hết video như này rồi thì là chúng ta sẽ ờ, chỉ có nghe nhạc không chứ không có hình ảnh như thế này đấy thì chúng ta chỉ nghe nhạc như thế này thôi thì ờ, mình sẽ cắt bớt cắt bớt ở đây thì chúng ta có hai cách một là ví dụ như mình cắt đến đây cắt đến ngay đến hết video này đấy thì mình có hai cách một là chúng ta ấn chuột trái vào cái thanh nhạc mà chúng ta muốn cắt đây quý vị bạn thấy thanh nhạc nó hiện màu vàng mà sau đó chúng ta ấn chuột trái vào cái công cụ ở đây đấy thì quý vị bạn đang thấy là nó sẽ cắt cái này thành hai phần rồi đúng không ạ đây phần và đây phần chúng ta đây chúng ta có thể là ấn chuột phải vào đây chúng ta ấn xóa thì đấy và cũng có một cách nữa chẳng hạn như là video mà toàn muốn nó chỉ đến ờ, đến ờ, cái đoạn nhạc toàn chỉ muốn nó chỉ đến đây thôi thì ờ, toàn làm như thế nào có một cách nữa đấy là ở trên Camtasia mà các bạn rất là thuận tiện đấy là chúng ta ấn vào cái cái trách nhạc này xong chúng ta ấn mũi tên đây chúng ta sẽ kéo nó vào đấy chúng ta kéo nó vào như này chúng ta chẳng hạn như kéo muốn đến đâu chúng ta đã kéo đến đấy và cái nhạc nền này thì quý vị các bạn thấy là ở đây là nó có có màu xanh riêng đúng ạ có một cái giải màu xanh ở đây đấy ạ thì nhạc nền thường thường là chúng ta sẽ cho nó nhỏ đi chứ không phải là to hơn cái nhạc uh, mà chúng ta đang nói ở trong video như ở đây là nếu mà chúng ta cho to lên như này nó sẽ là to cái nhạc nó to quá các bạn đấy nên mà chúng ta sẽ cho cái nhạc này chúng ta nhấn chuột trái khi nào nó hiện mũi tên hai phía như này chúng ta sẽ kéo cái nhạc này xuống đấy cho nó nhỏ bớt đấy. nhỏ hoặc to là ở đây quý vị bạn muốn nó to đến đâu là chúng ta kéo đến đấy nhá chẳng hạn minh toàn để như này thì đây bây giờ chúng ta đã có nhạc Đấy, quý vị bạn ừ, thấy là đã có nhạc ở trong video rồi đúng không ạ? Đấy còn ờ, ở đây cái logo ờ, nhạc là chúng ta làm như thế Minh Toàn cũng xin nói lại về cái logo nếu mà chúng ta đặt logo ở đây cũng được hoặc là nếu mà chúng ta muốn di chuyển logo về phía nào ở chỗ ờ, video ví dụ góc trái góc dưới đấy, hay là ở giữa hay ở góc trên thì chúng ta làm như sau à, chúng ta sẽ nhấn vào cái trách của đây là cái trách trách của cái logo này quý vị bạn này xong đó chúng ta nhấn nó hiện cái mũi tên bốn chiều như thế này đấy mũi tên bốn chiều này. chúng ta ấn vào cái logo này chuột trái lô vào logo và chúng ta di chuyển di chuyển vào đâu mà chúng ta muốn đặt chẳng hạn như đặt ở đây hoặc là chúng ta có thể đặt dưới này hoặc là đặt ở đây đấy hoặc đặt ở giữa đây ở góc bên này và mình thì mình hãy để góc trên này và nếu mà chúng ta muốn nó to nó nhỏ thì chúng ta có thể là kéo ra như thế này ở đây khi nó có ở góc này nó có ờ, một cái nút này chúng ta đặt chuột vào đây và thấy nó hiện mũi tên hai chiều bắt đầu chúng ta nhấn chuột trái và chúng ta giữ đấy chúng ta kéo ra hoặc chúng ta cho vào đây kéo ra hoặc cho vào to nhỏ là tùy quý vị và các bạn chúng ta sẽ đặt nhé và đây là cái logo mà logo là không có nền thành ra là khi mà chúng ta kể cả chúng ta đặt to một chút thì nó cũng không che được uh, các cái phần phía sau nhưng mà khi mà chúng ta mà cái logo của các bạn nếu mà có nền thì uh, theo toàn thì các bạn nên đặt nó nhỏ lại để nó đỡ che bớt cái phần hình ảnh đi và trông nó sẽ đẹp hơn trong cái video mà các bạn mong muốn chính vì thế mà đấy là cái mà chúng ta muốn lồng logo và vì à, và âm thanh vào trong một cái video và sau khi chúng ta lồng rồi thì quý vị bạn hãy nhìn trên cái màn hình này thì chúng ta sẽ có một cái nút xe chúng ta ấn chuột trái vào đây Đấy. khi mà quý vị bạn chỉnh sửa xong rồi nhá thì chúng ta mới ấn vào đây để chúng ta lưu video đấy xong chúng ta ấn vào đây để chúng ta bắt đầu chúng ta lưu video đấy nó hiện cái đấy của việc bạn tắt đi bởi vì cái bản à, camta của chúng ta là đang hết hết hạn chẳng hạn thì nó sẽ hiện ra cái đấy ở đây chúng ta cứ ấn next thôi ở đây next tiếp và ông ta sẽ chọn được cái chất lượng của video ở đây quý vị bạn bỏ mấy cái này đi cho giúp toàn này Đấy, xong chúng ta next như này Đấy, next lần nữa chẳng hạn ở đây là chúng ta lưu ở đâu là chúng ta cho vào đấy quý vị bạn nhé thì ờ, ấn vào đây để chúng ta chọn cái nơi lưu để ờ, mình nhớ và tìm được sử dụng và như thế là hôm nay Minh Toàn đã chia sẻ được cái à, cái cách mà chúng ta ghép được cái logo và nhạc vào cái video để trở thành một cái video hoàn chỉnh uh, cho các bạn sau đó các bạn muốn chia sẻ lên Facebook hay chia sẻ lên các cái trang khác thì ở đấy là tùy uh, theo các bạn thì uh, cũng rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem video uh, ngày hôm nay của uh, Toàn uh, xin uh, chúc quý vị bạn có những cái video thật là ưng ý